vì câu nói em hỏi anh sao không cưới em mình đã yêu nhau thật lâu còn tại vì sao anh cứ im không trả lời tại vì anh có lý do của riêng mình so anh